Xin chào anh em thì à, anh em nào đang quan tâm tới cái hộp tài xỉu báo dung bốn mặt không tay thì em à, theo dõi hết clip này anh em nhé clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em cái hộp báo dung bốn mặt không tay mới nhất hiện nay thì à, nó sẽ bao gồm là một hộp tài xỉu này và một máy báo dung thì với cái hộp tài xỉu này thì nó có đầy đủ kích thước 11, 12, 13, 14 để phù hợp với sân chơi của anh em cái hộp này đã được bo phá góc cạnh cắt âm chống lại tất cả các thầy thọ anh em nhé thì cái hột này đấy là 100 phần trăm không tang không tang là như thế nào không tang nó sẽ bao đủ 5 yếu tố cho anh em nhất là anh em thử nâm châm không hít thứ hai là anh em xoay đèn trong suốt thứ ba anh em ngâm nước muối nổi thứ tư anh em chèo bụng ra không bất có bất cứ tăng tích gì thứ năm nữa là bao cho anh em tất cả các máy già không thể già không thể phát hiện được anh em nhé đấy thì nói qua cái máy bao dung này cái máy bao dung này rất là nhỏ gọn đây bằng hai đầu ngón tay của tôi đây rất là dễ dàng để anh em ngụy trang vào trong người khoảng cách từ máy tới hộp là 3 mét đổ lại em không nên ngồi quá xa em nhé cái máy này sử dụng pin thôi 5 đến 10 ngày tùy thuộc vào tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít em thay pin như tôi và cái hộp này đấy nó có thời lượng sử dụng 3 tháng đấy sau 3 tháng nó hết tác dụng thì anh em có thể mua thêm cái hộp này về kết hợp với máy dùng này anh em chơi tiếp thì tôi có ghi rõ đây cho anh em để em dễ dàng nhận biết thì anh em chỉ cần nhớ từ cho tôi cái nguyên lý hoạt động của nó thứ nhất là mặt nhất thì tương ứng là một dung mặt nhị hai dung mặt ngũ là ba dung mặt nục bốn dung mặt tam mặt tứ không dung em nhé Đấy, cách chơi rất đơn giản em chỉ cần luồn cho tôi cái hột này vào kết hợp với hai hột của người ta hột chọn hay hột công chuyện đều được anh em nhé thì trước tiên đấy tôi sẽ chứng minh với anh em cái hột này là một trăm phần trăm không ta để em thấy được là cho anh em yên tâm thì trên tay tôi là thanh nam châm đây nam châm trắng rất ít anh em nhé đấy, nam châm này đấy, hột không hít nhé đấy, đĩa cũng vậy nhé hoàn toàn là bình thường nắp đây ok chưa nếu là đồ công chuyện đấy nghe từ nam châm này chắc chắn sẽ hít anh em nhé đây tôi sẽ tiến hành xoay đèn đây tôi sẽ xoay đủ sáu mặt cho anh em này đấy rất là trong nhé xoay xuyên chưa ok đấy em cứ đưa vào sân chơi cho người ta kiểm tra thoải mái nhé đấy em rõ hoàn toàn bình thường tôi sẽ thử cái muối này đây đĩa tôi đây đĩa xoài xuyên nha. lưu ý nhé nắp đĩa thì nắp đĩa gì cũng được nhé đây là nắp đĩa chợ đây đấy anh em nhìn thấy hột thì nó hoàn toàn bình thường đấy đây tôi sẽ vớt lên này lưu ý nhé đấy, cái khoảng cách của nó 3 mét đổ lại anh nhé anh có thể để trong người đứng hay ngồi tùy ý đấy không nên là à, đứng ở cái phạm vi quá xa anh em nhé 3 mét đổ nặng. đấy thì à, tôi sẽ bật máy lên và hướng dẫn anh em chơi này đấy, anh em lưu ý nhé đấy cái, những à, nhớ cho tôi là những cái nguyên lý hoạt động này của nó anh em nhé như thế này đây máy không rung thì nó sẽ rơi vào mặt tam mặt tứ đấy thì đối với những cái lần mà máy không rung đấy chắc chắn là có mặt tam mặt tứ rồi thì em có thể đánh tài những xỉu tùy ý đấy, thay bỏ tùy ý anh em nhé tam này ok máy không rung đấy sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ báo rung cho em biết nhé máy báo bốn rung bốn rung thì tương ứng là có mặt lục anh em nhé lục này đây không biết là để đây anh em có cảm nhận gì rung không đây tôi dựng lên thì nó phát ra tiếng kêu to hơn nhá cái máy này rung rất là êm cho nên anh em để trong người một mình em cảm nhận được cái nhịp rung của nó người ngoại không thể phát hiện được anh nhé nên em cứ yên tâm máy báo ba rung đây ba rung thì tương ứng với là mặt ngũ ngũ này ngũ ok chưa cái này chuẩn xác 100% nhé đấy nên em cứ yên tâm máy báo bốn dung bốn dung thì tương ứng với mặt lục. anh em anh lục cho tôi Lục nào? ok chưa đây tôi xem lấy ngẫu nhiên hai hột nhé hai hột này hột trợ nhé anh lưu ý này em chỉ cần buồn một hột này vào thôi còn hột gì cũng được em nhé đấy bốn dung bốn dung thì tương ứng là có mặt lục đúng không anh em đánh lục đánh tài thôi, lục tài này ok chưa không biết anh em có cảm nhận cái nhịp dung không máy này dung rất là êm nhé đấy đây tôi để đây để nó phát ra tiếng kêu ấy đấy còn nếu anh em để trong người thì một mình em cảm nhận được cái nhịp dung của nó thôi người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé máy báo một dung, một dung thì tương ứng vật nhất anh em đánh nhất đánh xỉu của tôi chắc chắn là có nhất rồi anh em ạ nhất xỉu à chín nút ok để tôi sẽ sóc thì ờ, với cái bộ hột à, báo dung bốn mặt này đang được rất là nhiều anh em áp dụng vào sân chơi rất là hiệu quả anh em nhé đấy đấy như cái tiếng này đây máy báo ba dung ba dung thì là có ngũ có ngũ thì cái tỷ lệ về tài rất là lớn anh em đánh ngũ tài cho tôi ngũ tài này 11 nút ok đây tôi sẽ cầm trên tay nhé lưu ý anh em nên để sát lên da thịt của mình để mình dễ dàng cảm nhận khi nhìn rung của nó vì nó rung rất là êm nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo ba rung ba rung thì tương ứng là mặt ngũ anh em tiếp tục đánh ngũ đánh tài tôi anh em ạ chắc chắn 100 phần trăm là có ngũ ngũ tài này 12 nút ok đấy ngoài ra cơ sở tôi còn tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài má hay game hack trên điện thoại đây anh em cần tư vấn bất cứ gì thì em có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên mình tôi sẽ tư vấn cho anh em như tiếng này đây máy báo 4 dung thì ờ, anh em đánh lục đánh tài tôi chắc chắn là có lục rồi lục tài nhé lục tài ok đấy đấy cái nhiệm vụ của anh em là như nào nhiệm vụ chỉ cần là luồn cho tôi một hộp này vào và để máy báo dung ở trong người đứng hay ngồi ở phạm vi 3 mét đổ lại và nhớ cho tôi từng cái nhịp dung này tương ứng với từng mặt cho tôi đấy mặt nhất là một dung mặt nhị hai dung mặt ngũ ba dung mặt lục bốn dung mặt tam mặt tứ không dung đấy, em chỉ cần nhớ theo đấy như cái tiếng này đây máy báo hai dung hai dung là tương ứng mặt nhị đấy, em đánh nhị đánh xỉu tôi tại sao đánh nhị xỉu vì khi có nhị thì cái tỷ lệ về xỉu nó rất là lớn đấy, em đánh nếu anh em được đánh mặt thì em đánh thẳng đánh nhị đánh xỉu nhé nhị xỉu nhị xỉu này ok chưa đấy thì anh em quan tâm tới cái hộp báo dung bốn mặt này thì liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn em đã theo dõi video